phải nhà trái chẵn phải nhà trái nhá anh em ấy chẵn bên ờ, chẵn phải nhà trái lên triệu nữa cái nhà thưa lên triệu nữa nhà thưa nhà thưa ba triệu lên luôn bắt ba triệu ờ, bạc kinh thế rồi nhà thưa ba triệu đất ba triệu trắng là đúng rồi thế rồi đất rồi nhà ai cũng ờ, lẻ ba triệu rồi một hai hai ba gấp đôi gấp đôi gấp đôi cái bốn triệu rồi năm trăm này hai triệu này hai triệu này ba triệu ừ thì ba triệu đây anh đang bảy triệu nữa triệu rưỡi này Vậy về đi năm trăm nữa năm trăm nữa về đi năm triệu về đi xoay mà ra cũng thuần nhỉ anh đâu anh đâu đi anh đâu đi anh đâu đi anh bánh nhẹ em hai triệu anh ơi ngồi ngồi ăn xuống đây mà chơi ngồi chơi ngồi làm ngồi làm ngồi làm nhanh thiếu em về hai triệu này hai triệu nữa bốn triệu này năm triệu này bảy triệu này nặng nhẹ bốn triệu này em chẵn thừa chẵn thừa ba triệu hết nhỉ một hai ba ba triệu đây cái cân làm từ thiếu ngoài chẵn một hai triệu đắt hai triệu đó này ba trắng này lấy đâu trên đấy thì của em của em năm triệu nha anh chặn chết chặn rồi anh mẻ chết mẻ anh đèn nó sắp dầu rồi đèn rồi về đi đây cũng tiền rưỡi luôn Đấy, 2 triệu 500 2 triệu ôi cầm đủ ấy Đấy, đúng 2 triệu của ai, cầm đấy Đấy Hòa Đấy anh Hòa, cái anh Bình Tài Nào cái được mùm Anh ơi Anh ơi 5 triệu Anh đâu nhỉ 5 triệu này à này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, chắn thừa à? chắn thừa 5 triệu à, đưa đến tao mượn 5 triệu chắn thừa 5 triệu chắn thừa 5 triệu dạ cái cân là cái mà cân rồi còn 5 triệu nữa chắn còn 5 triệu nữa kìa với em 2 triệu rưỡi ai ăn đi bao nhiêu mẹ 2 triệu gì nó hết tiền rồi vẫn gạ nó kìa chắn vẫn còn triệu chắn còn triệu nữa kìa đây quá nhỉ. Đây. Đó. Ông cầm nắm tiền gì? Chan đi. Đây mấy năm à? 5 triệu. nó 5 triệu hai ba bốn năm một hai một hai hai rưỡi. Đấy. cái sóc bình tài thì mấy tiếng bình tài. anh em đánh đi nhá đi đá đấy là uống nhiều lắm mà mình rồi đi đá cái đá thì nào đánh gì một một Đây rồi em có 5 triệu đây đánh đánh đi đánh mạnh vào đánh tất tay cái bạc mình thấy đánh đi đánh đi anh em đánh xong chưa rồi xong rồi gì ăn đây này em có năm triệu cái kiểm ấy nhỉ anh em sao đánh nhỉ căng thế à một triệu hai triệu ba triệu bốn triệu năm triệu đây 5 triệu là 10 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 10 triệu, triệu rồi 20 triệu mặt lẻ à nặng 3 triệu mà chẵn à à kêu gai đến triệu này lẻ thừa 4 triệu lẻ một chẵn lẻ thừa 5 triệu đánh một chẵn à, làng đánh kiểu đéo thì... sao lẻ thừa 5 triệu đánh chẵn Ôi ông vừa đánh chẵn thì ăn đi Thiếu cái triệu nữa Sao? Trời, lẻ thừa 5 triệu đánh chẵn Đủ 5 triệu đấy đánh chẵn chưa xong rồi rồi đánh chẵn rồi đánh chẵn rồi trăm triệu đấy 10 triệu nhà thưa 10 triệu à nó chẵn thừa 10 triệu cái níu mồm thì xanh rượu quá chẵn thừa dạ, em xoay chẵn thừa chẵn thừa chẵn thừa 10 triệu một cười kìa chung 5 triệu rồi em đánh cho bà con to lên gì nhá mấy chung hai triệu rưỡi ừ chung hai triệu ừ, năm triệu đắt chưa chẵn thừa 10 triệu chẵn thừa cái thừa 10 triệu rồi gì ừ. đấy vớt đúng này hai này vớt đi mất tết ra để ai cái thừa xong chưa chẵn thừa mặt cắt hết mặt chẵn này cái này bao nhiêu ờ, ờ, tầm chục thôi anh em sáu bảy tám bảy rưỡi chẵn thừa mặt đắp mặt đi cái thừa đi cắt hết mặt mặt chẵn này chục triệu chúng anh bảy triệu rưỡi đi trước sau thừa cho cái ờ. đắp mặt chưa tốt vào đây Tờ một triệu rưỡi nhá không có tí không có tiền đấy việc tiền đấy đủ không thiếu hai ba triệu một triệu mấy cái mô này ra hết rồi nhá ba triệu thằng nàng nãy nẻ triệu rưỡi nha một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười trắng thừa không triệu rượu được vào đây sẵn thừa ơi mở cái cái nữa sao sắp đôi sắp đôi rồi sắp đôi rồi anh em vừa hết lẻ rồi trắng đuổi ta chẳng đắp hết rồi em mà trắng người ta đánh mà em ba em sáu em bốn thành táo nha hay quá anh em các bạn hết búa thì gì luôn chống lại thế giới được nè điểm lắm anh chơi đâu anh trong gần năm triệu anh anh nghe anh có tay nữa anh nghỉ em đánh bốn cái bốn tiếng tiếng nào cũng được đánh theo em này cho vay hai triệu này đưa 500 đưa bốn triệu rưỡi anh ơi anh đâu cái mở này mày nốt cái này sẵn thừa 5 triệu chẳng thừa năm triệu người ta thừa rồi vẫn còn đánh xuống 5 triệu cơ ơi đưa đưa đưa em nhá thành 10 triệu thôi sẵn thừa 5 triệu đưa cái thì không xong chưa sẵn còn 5 triệu nữa đất tay chơi anh ạ tôi em trả chơi đâu sẵn còn 5 triệu nữa mà trước sau chẵn chẵn thừa là 5 triệu thì đắt 4 triệu rưỡi đắt 4 triệu rưỡi cho mở đèn năm đã bổ rồi đấy với đấy cái gì chưa đèn ơi nghỉ nhá hai triệu ôi làm hết tiền nghỉ ờ, đấy là chín triệu rưỡi cứ nghỉ nhá ừ. anh em để mà vào các cái sóng các cái sới ở cờ bạc Việt Nam hiện tại ấy, để mà luồn các cái bệ hay là bắt hình bắt hiếc đấy thì nó rất là khó nên uh, ờ, để này chẵn này đấy nên anh em phải lựa chọn một cái đồ nào nó thật chín thật hiệu quả hiểu chưa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 nẻ tiếp này số thứ ba này chẵn này số tư này nè rồi ba cái nẻ một cái chẵn này lẻ tiếp này bốn cái nẻ một cái chắn này chắc đủ 10 phát nhé năm cái nẻ này sáu cái lẻ này sáu cái lẻ một cái chắn này bảy cái lẻ một cái chắn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 quân thôi nhá ừ, một bộ quân thôi nhá không cần nguồn nhiều không cần bệ không cần màn xoay không cần thiết bị báo dung không cần gì hết chỉ còn nguồn bộ quân này làm và đánh đầu tay quân này mình có thể làm quân chẵn hoặc quân nẻ đấy mình quay video quân chẵn nhiều rồi hôm nay mình sẽ quay cho anh em bộ quân nẻ đây yeah, đây là quân nẻ này đấy thì tỷ lệ tầm 70 80 phần trăm anh em ờ, cứ đánh đầu tiền vào một mặt là được nhớ không cần phải thừa thiếu gì thừa thiếu về đôi khi nó lại thành lộ nhé nó lại bỏ là ông này đặt phát nào cũng được đôi khi nó không hay đấy anh em nhớ à, liên hệ mua hàng cho mình nhé 097 143 túi quý một để được tư vấn mình tư vấn 24 trên 24 kể cả 3 giờ đêm gọi dậy vẫn cứ nghe máy bình thường thấy chưa tư vấn hết lòng đấy ok ờ, xin chào tất cả anh em mình kết thúc video tại đây ấn dưỡng gì